hello anh em trời ra clip uh, hơi trễ lý do là tại tôi đang bận coi phim này anime vâng quá hay luôn anh em phim này coi cứ tưởng tượng y như là coi uh, Naruto đời đầu vậy quá hay anh em nào mà chưa coi phim này coi nhanh đi nhé không coi là bao phí luôn phim hay như thế này không phí một giây anh em vâng tôi đang lạc đề rồi <laughs> hàng youtube cũng có cái hay anh em mình thích gì cái mình tự nhiên là mình cứ là muốn chia sẻ cho người khác vâng phim này hay lắm anh em ạ hay lắm trời tôi coi mà tôi quên luôn cả làm clip <laughs> anh em nào chưa coi phim này thì uh, coi nhá tôi uh, nhắc lại là Black Clover vâng nói tiếng Anh cứ như là thánh thần rồi <laughs> Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh gà trọi gaming Và hôm nay thì admin sẽ làm về một chủ đề chắc chắn rất là được nhiều người quan tâm Đó chính là bản bit update 8.11 của Liên minh huyền thoại với những thay đổi quá ư là chóng mặt về tướng phép bổ trợ cũng như các trang bị mới các bút nếp vân vân vân vân và vân vân ok thì à, bây giờ hãy cùng à, tôi bình luận về phiên bản này để coi những cái chi tiết nào bút nào nếp để anh em chúng ta có thể leo rành một cách thuận lợi nhất nhé ok 1. Ra mắt tướng Pi, xét thủ vùng nước đỏ Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên minh điện thoại Riot chính thức tung ra một vị hỗ trợ thuần xét thương Tôi nhấn mạnh là Riot khuyến khích lên anh em chúng ta lên full dam cho con tướng này nhé Ok, và bây giờ hãy cùng xem những skill của em nó như thế nào nào Vâng, nội tại Khi mà đã bị ăn đòn như từ đường anh ấy không chịu nổi và đã về nhà mét mẹ vâng và mẹ anh ấy đã giúp anh ấy hồi phục một lượng máu đã mất ok chú quy nha anh em chú quy thì à, khi mà ta nhấn giữ thì à, tài sẽ lấy đà rồi tung leo vâng găm vào tướng địch và kéo chúng về à, chiêu này thì à, đè à, như là quy của Varus nhưng mà khi thực hiện thì lại giống quy của Blitz Run vâng y hệt như là câu cá cảnh vâng chiêu đúp tài tàng hình lặn xuống để thuận tiện cho việc về mắt mẹ <laughs> à, trong trạng thái tàng hình này thì sẽ bị nhìn thấy bởi à, tầm nhìn chuẩn nha anh em và nếu chúng ta có máu ẻo thì chúng ta cũng sẽ được hồi máu vâng đấy chúng ta sẽ lặn xuống và về mắt mẹ để được hồi máu vâng chiều ấy à thài lướt tới chỗ mẹ hắn và để lại một thằng bồ ở đằng sau sau một khoảng thời gian thằng bồ ấy lướt lại chỗ bài ôm hôn thắm thiết và hành động ấy làm cho đối thủ nhìn thấy sợ quá nên bị choáng <laughs> vâng cùng tới với ân ti nào anh em nói về con bài này mà không nói về ân ti là một thiếu sót quá lớn của tôi vâng ân ti thì như anh em đã biết mà tại sao lại không đặt nó là ờ, ca ép thành công hay anh hôi thành chuẩn nhỉ chiều này sinh ra để ca ép anh anh em ạ à. à, ok mình sẽ mail tẻ khi mà anh em ăn ờ, r thì nó sẽ gây ờ, sát thương theo một hình chữ x vâng sát thương theo hình chữ x và bất kỳ thằng nào hỗ trợ mình à, ở gần đấy đều được một lượng vàng tương ứng như thể là bọn nó đã giết thằng ấy vậy như thể là bọn nó đã ăn mạng nha anh em ạ rất là hay luôn mình cầm con này cứ thoải mái mà kè ép cứ thoải mái là ấn r vâng chả thằng nào dám nói gì à, nói nói gì nói gì tôi lại uh, afk to win <laughs> Ok, trước khi mà tiến hành à, làm về những cái à, thay đổi về trang bị thì à, mình xin được giới thiệu đến các bạn một trang web vâng trang web có tên là gamesale.vietnamnet.vn trang web này rất là hay đấy các bạn mình là fan của trang web này luôn đấy vì có trước khi có bản cập nhật nào là họ luôn làm sớm khoảng 1-2 ngày vâng họ dịch lại bằng tiếng Anh cho mình hết đó các bạn vâng link thì mình để dưới phần mô tả nhé vâng ok tại vì à, mình thấy là cứ cắt ghép hình ảnh rồi à, là chèn vào thì nó mệt và nó mất thời gian quá các bạn ạ vâng cho nên là mình sẽ xin phép mượn tài liệu của à, à, game sale vietnamnet.vn để mình à, nói tóm tắt chi tiết một cách nhanh nhất cho các bạn đây mình sẽ kéo xuống cái phần à, cái phần trang bị ok các bạn có thể thấy là những thay đổi cho đây cập nhật chế độ cho RAM này thì nó bỏ giáp máu thôi đừng quan tâm gì khác và có ba trang bị mới trong ARM một là Lai Lai vâng Lai Lai thì à, khi mà kích hoạt à, 1.500 vàng nha các bạn à, mình muốn mua cái gì cũng phải cần tiền đấy mà <laughs> đánh à, đây kích hoạt giờ duy nhất đánh dấu khu vực dưới chân bạn sau 4 giây bạn sẽ quay trở lại khu vực đánh dấu <laughs> trò này à, rất là giống W của lẹp lăng đúng không anh em cứ gọi là ấn cái này ở trụ mình và leo lên à, tốc biến sẻ chiêu vào tem địch vâng và mình sẽ quay lại chỗ cũ và tem địch trẻ thể làm gì mình thật tuyệt vời cho trang bị này anh em ạ nhưng mà chỉ được trong aren thôi nhé đây đây là một trang bị nâng cấp của trang bị này là uh, ờ, spec ờ, cu cu led vâng ờ, trình độ uh, đặt tiếng anh nó lên thánh thần cờ mờ nờ vâng trang bị kích hoạt thì cũng giống cái này thôi nhé mình không phí phí thèm nói thêm cái đó đây một trang bị mới là Blood Letter Vây tạm dịch là lá thư máu của Vây vâng chắc là dịch đúng đấy <laughs> biết uh, nội tại gì nhất này sau khi kích hoạt chúng tướng địch một kỹ năng gây sát thương nhận một lớp dép phép trong vòng 2 giây ngăn chặn một kỹ năng sắp tới Ồ, trong vòng 2 giây thôi vậy cái này uh, nếu mà so sánh với uh, cái gì đó dây chuyền chữ thập thì không bằng anh em ạ tại vì dây chuyền chữ thập thì cái lớp dép này tồn tại đến khi nào mình uh, gọi là bị nhận sát thương còn đây thì uh, xài xong ờ, một kỹ năng dính tướng địch thì ờ, mới nhận được một lớp giáp phép trong 2 giây cái này thì ờ, phù hợp cho những ông phép sư hay leo vào này tại vì nó có sức mạnh phép thuật và xuyên kháng phép rồi lệp lăng của tôi rất thích điều này quá là hay trang bị đây một trang bị nữa mới xuất hiện đó là Ghost Walker tạm dịch là Ờ, là là, cái gì chứ tôi quên rồi <laughs> đây kích hoạt duy nhất thì à, đi vào trạng thái godly chúng ta có thể đi xuyên tường vâng giống như cái chiều e của con Cain à, mới ra gần đây đấy anh em ạ vâng mới ra được uh, một năm <laughs> đây, chúng ta chỉ cận chiến mới lên được giày này và khi lên giày này thì kích hoạt thì chúng ta sẽ đi xuyên địa hình và không thể bị chọn làm mục tiêu rất thích hợp để cho những phe chạy lèn vâng chạy lèn và truy đuổi chứng tướng địch rất hiệu quả ok đến cái phần ờ, cân bằng sức mạnh tướng này thì ờ, mình xin phép được bỏ qua nhé anh em nào muốn ờ, xem chi tiết thì cứ vô cái link mình để ở dưới phần mô tả của game sao việt nam net vn vâng cái này thì chỉ có chỉ số thôi mình thì không quan tâm chỉ số chỉ cần biết trang bị và tướng nào mạnh là vét vào ranh vâng đây thêm là một loạt các trang bị chỉnh sửa nha anh em cờ lệnh hiệu triệu loại bỏ không còn tăng 10% thời gian hồi chiêu nói chung là mình không cần quan tâm mấy cái loại bỏ này nha anh em mình chỉ nói cái hiệu ứng mới là nó hiện có là cái gì thôi nhé cho anh em uh, hiểu nhanh vâng hiệu ứng mới tăng cho quân lính các chỉ số cộng thêm và bỏ cái uh, miễn nhiễm xét thường phép à hồi xưa thì à, cứ chơi hammer gơ lên top vâng lên cờ lệnh hiệu triệu bút cho con lính thế là mấy thằng như kiểu sen mấy me phai đồ ấy rồi thêm eb đi top nó ngu người luôn nó đánh một con xe mà đến tề đến tận thế mới xong vâng bây giờ thì không còn được như vậy nữa tại vì nó chỉ uh, cho gọi là lính giảm giảm sát thương thôi giảm sát thương của tướng và tăng các chỉ số cộng thêm như là máu này Ờ, đem nè dép nè đấy chứ còn không còn được miễn nhiễm sát thương phép 100% giống như hồi xưa nữa khá là buồn phải chia tay với uh, chiến thuật uh, điếm thúi <laughs> đây phù phép thần vọng thì cũng chả có gì thay đổi chỉ là gọi là tăng sức mạnh phép thuật là có thêm một cục mè nè ở giữa găng tay gai này thì tăng giá thành vâng tôi nhìn thấy tương lai uh, u ém cho các ad là rất là phải farm nhiều hơn vương miệng miện ờ, Serelia vâng đọc mãi dặn mãi mới ra được cái tên Đây. à, thì nó gọi là tốc độ di chuyển giảm nha anh em rồi thời gian hồi tăng thế thôi vâng giáp máu qua mông và qua móc à, thì à, bỏ trong chế độ ARM e đây trang bị này tôi rất là muốn nhắc tới ngày hôm nay đó là Storm Razer tạm dịch là phong thần kiếm và tôi hình nhìn đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy cái icon này tôi lại thắc mắc sao kiếm già xua lại ở đây <laughs> quá là đây tóm tắt là em nó là nếu bạn không tấn công trong vòng 3 giây đấy thì uh, nhận hiệu ứng storm uh, à, ege à. vâng nội tại duy nhất của cái này là cái gì đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây chí mạng nghĩa là mình à, không làm gì trong 3 giây thì mình sẽ được à, thêm đam anh em cứ chỉ cần à, hiểu như vậy là được vâng ờ, và cái đây này nếu bạn không tấn công trong vòng 3 giây cái thời gian 3 giây này có thể giảm xuống nha anh em dựa vào tốc độ đánh vâng anh em cứ lên full tốc độ đánh là chắc được một giây một lần vâng <laughs> khá là mạnh đấy anh em ạ cho nên là trang bị này thì rất là phù hợp cho mấy con kiểu ờ, dồn sát thương nửa dồn sát thương nửa tốc độ đánh ví dụ như là renge này rồi uh, gì đấy saco này chạy đem thích thì xài cũng được anh uh, trang bị này cực hợp với giao điện nha anh em anh em uh, thử tưởng tượng coi giao điện với lại uh, gì đó uh, dạ kiếm đắc the vâng giao điện 100 à, à, đi di chuyển thì được 100 à, sở tắt tích lũy đúng không anh em đánh thường thêm vẽ là có hiệu ứng giật điện và cộng thêm cái nội tại của dạ kiếm không nhìn thấy gây thêm đem đòn thánh thường vâng và cộng thêm cái thằng của nợ này thành công mới ra này nữa đấy ui rồi ôi vậy là trong một giây chúng ta có thể gọi là uh, giao điện này uh, tính sơ sơ thôi nha anh em giao điện giả dạ, kiếm với um, cái gì quên rồi giao điện giả dạ kiếm với cái thằng của nợ này ừ đó rồi uh, đánh thường một phát là uh, coi như con Saco đi ừ đánh thường một phát rồi uh, rồi uh, chiêu e của Saco là gây sát thương theo uh, phần trăm máu đã mất ui rồi ôi đánh thường e phát ông có rìu mãng xà rồi ông cầm thêm cái uh, gì đấy à, sóc điện vâng nói chung là đề e, gạch là chỉ có khóc thôi với điều kiện duy nhất đó là chúng ta phải có tiền <laughs> đi đâu không mà mọi chuyện chỉ vẫn chỉ là ước mơ nếu chúng ta không có tiền <laughs> đây các trang bị cung xanh thì nó sẽ thay đổi từ uh, xuyên 35% phần trăm dép cộng thêm thành 10% phần trăm tổng dép cái uh, tổng dép với dép cộng thêm thì khác nhau cái chỗ nào vâng à đây hồi trước là giáp cộng thêm nhé giáp cộng thêm nghĩa là mình có bao nhiêu phần trăm xuyên giáp thì nó sẽ cộng thêm 35 phần trăm vâng còn bây giờ tổng giáp này nghĩa là tổng giáp của nó anh em vâng nó có 100 giáp thì mình xuyên được 10 giáp vâng một con số rất khổng lồ <laughs> nó nói lên tất cả về ờ, bản cập nhật của Riot vâng Riot rất là <clears throat> <clears throat> ok một thay đổi nữa không vui với xạ thủ và không vui với men trai đam như tôi và cũng như uh, tin buồn của đấng luôn đấy là trang các trang bị xong kiếm này thì lần lượt tăng giá tiền vâng chợ thì đông mà các ông cứ tăng giá thì ai mà mua tổng tiền tăng từ 1.200 ờ, lên 1.300 vàng tỷ lệ chí mạng giảm what the fuck các ông gọi là tăng tiền và giảm chỉ lệ trí mẹ vâng <laughs> nhà thì đã nghèo rồi phèm thì khi nào cũng mít xe mà tiền thì tăng tỷ lệ chỉ mẹ giảm ôi thôi điều này à, làm cho anh em nào mà thích lên chỉ mạng thì sẽ yếu đầu trận nhưng mà cuối trận thì sẽ được bù đắp bù đắp làm sao thì đây vô cực kiếm mới đây công thức thì bị thay đổi thành à, hai kiếm BF loại bỏ là không còn tăng sát thương chỉ mạng nhưng mà được có cái này nè anh em nội tại duy nhất là tăng gấp đôi tỷ lệ chỉ mạng vâng còn già sâu à, tôi không biết là bản 8.11 này nó sẽ ra tối nay hay tối mai nhưng còn già sâu thì à, nói chung là đấng là một cái gì đó rất là huyền thoại trong à, liên minh huyền thoại rồi chúng ta không nên để động tới và thêm một nội tại nữa cho vô cực kiếm mới đó là gây sát thương chí mạng 15% sát thương chí mạng sẽ được chuyển hóa thành sát thương chuẩn ôi ôi thôi nghỉ đi anh em ơi <laughs> thôi nghỉ <laughs> ô Yasuo cầm à, chinh phục tới vô cực kiếm này thì thôi nó bé đạo vãi nồi luôn anh em vâng hy vọng là không gặp các ờ, bé sửu nhi lãnh bằng khen và vèo quẩy răn ôi, ờ, rất sợ trường hợp này không làm gì được chúng ta không thể làm gì được đây mô tần area này thì chúng chỉ là trang bị nâng cấp của on chúng ta không cần quan tâm đây trang bị lưỡi hái tự thần cũng bị ờ, cũng nằm trong sổ đen bị sửa tùm lum tùm la vâng công thức mới thì lại là thêm cục mana vào đây Ờ, không còn áo tràng tím vâng cùng xem nó có cái gì đây nội tại duy nhất là sau khi kích hoạt chiêu cuối thì ờ, đòn đánh thường kế tiếp trong vòng 10 giây sẽ cho ờ, sẽ tăng 30% tốc độ đánh để sẽ tăng tốc độ đánh nha sau khi xài chiêu cuối thì các đòn đánh thường sẽ được tăng tốc độ đánh này và hồi lại 20% thời gian hồi chiêu các chiêu không phải chiêu cuối đấy vâng anh em có thể thấy là con gì mà nó bật anti nó chém người nó đã chém ờ, như là chém thịt vâng còn thêm cái món của nợ thần công này mới ra các ông update làm cái con khỉ gì đây gì <laughs> là alpha liên tục vâng alpha liên tục và thế là tem mình cứ nằm xuống <laughs> một trận thua dành cho chúng ta là đây gươm của vua vô danh à, giảm tiền huyết kiến thì giảm tiền truy gai mò mò tì ớt à, kháng phép tăng lên được 5 kháng phép và à, à, cái lớp dép thì lại à, bị giảm vâng bị giảm so với trước đây rất nhiều dép thiên thần thì lại thêm cái cục dép lưới ở đây anh em lại muốn mua nó lại phải cày cuốc thêm rất nhiều đây tiếp tới là các à, cái này gọi là gì ngọc bổ trợ vâng bước chân thần tốc thì sẽ bị nép nha anh em bị nép cái gì nép tốc độ di chuyển và nép không còn hồi phục vâng à, lượng hồi phục thì chỉ à, còn rất ít thôi tốc độ di chuyển thì giảm anh em à, nên cân nhắc à, hãy lựa chọn là sẵn sàng tấn công hoặc là nhịp độ chết người hoặc chinh phục còn cái này mấy ông nào muốn chơi kiểu như chắc kèo lắm thì trụ len hoặc là né kỹ năng định hướng vâng quá là nhiều những thay đổi rắc rối cho chúng ta một viên ngọc mới nữa đây cái gì đây hết head of berlin hệ mới hệ đáp đẻo. tăng uh, tăng cái gì đây tăng uh, à, 50 đến 100 phần trăm tốc độ đánh trong ba đòn đánh đầu tiên nói chung là chỉ được ba đòn đánh đầu tiên đó nhưng mà các đòn đánh này phải cách nhau không quá 1,5 giây nếu không là không được hiệu ứng này hiệu ứng sẽ kết thúc vâng thời gian hồi thì cũng ngắn thôi chỉ có 5 giây à, chúng ta cứ leo vào băm bổ tem địch và lại xin lỗi xí 5 giây thì vâng 5 giây sau lại quay lại đánh quá là quá là điểm thúi vâng à, ngọc này thì phù hợp với tướng nào mấy tướng nào mà vừa cầm tốc độ đánh vừa vừa có nhiều uh, chiêu thức khống chế ví dụ như là dắt này dắt quay tay thành trưởng lao vào và choáng tem địch đánh ba đòn là chuyện quá đơn giản với cái um, cái uh, cái double reset đòn đánh nữa. quá là đơn giản và chúng ta có thể thấy ở đây đây, đây bắn đi nào đấy đấy đấy ba đòn xong rồi mất phải đợi 5 giây sau thì mới bắn lại thêm ba đòn được nói chung là ngập này cũng ờ, cần điều kiện sử dụng chúng ta không cần nói nhiều nữa đây một ngọc mới nữa thế ép đảo anh em ạ nằm bên cạnh những cái thợ săn tàn nhẫn thợ săn tài tình và thợ săn ờ, tham lam vâng là một cái ultimate hunter tạm dịch là cuộc săn hoàn hảo chăng à không không nhầm thợ săn thợ săn tối thượng đúng rồi mẫu tối thượng bị bỏ anh em ạ bị bỏ nên là nó thay bằng cái này sẽ chắc chắn điểm này sẽ tên là thợ săn tối thượng anh em tin tôi đi tôi đoán là không có sai vào đâu đâu đây You may Gain à, cái gì đó à, Reduction con đeo đấy và anti của bạn sẽ được à, nhận 5% thời gian hồi chiêu đó cộng thêm 2% với những mỗi điểm mỗi cái start của cái này đó. nói chung là mấy cái start của mấy cái thợ xanh này này cái gì có thợ xanh là anh em phải giết được 5 thằng trên bản đồ thì mỗi thằng sẽ là một start của mình đó đó ok anh em chỉ cần hiểu thế là được rồi vâng mũ tối thượng mất thì thay vào đó là ngập gì chính là ngập này nimbus cờ đập tiền mình léo cả lưỡi anh em ạ thật là ngu người đây, vâng, đây là ngọc thay thế cho mũ tối thượng ngay khi kích hoạt chiều cuối thì nhận thêm tốc độ di chuyển giảm dần theo thời gian vâng mấy con nào mà tù tù ấy <laughs> xài cái này được nhưng mà cũng là lây thôi lây thì uh, mét ngon đấy tăng ờ, sau khi ờ, xài chiều cuối thì ờ, tăng 100 tốc độ di chuyển vâng chịu ảnh hưởng bởi có thể giảm bằng thời gian hồi chiêu ngọc này thì phù hợp cho di là chắc rồi đây mũ tối thượng thì bị bỏ anh em ạ vâng đó ok đó là tất cả những thay đổi trong bản 8.11 nhé anh em ok anh em nào muốn xem kỹ lưỡng hơn ấy thì à, vào cái web là gamesao.vietnamnet.vn tôi để link ở dưới phần mô tả nói chung là các AD ở đây à, rất là rất là hay luôn anh em à, rất là tâm huyết và đã cảm ơn các admin của kênh gamesao vietnamnet.vn đã viết ra một bài viết rất là ý nghĩa cho anh em chúng ta có thể gọi là cày ranh nhanh vâng không biết là biết thêm uh, những điều này có giúp bạn cày răn hay không nhưng thà biết rồi ờ, thua còn hơn là không biết rồi lại thua lạc hậu đúng không anh em à, mình cũng ờ, xin phép được dừng clip ở đây cảm ơn tất cả các bạn nhé ok